mùa xuân về em ơi canh trời chim én lượn con tàu trong lưu luyến sông hát bản tình ca Canh giữ nơi đào xa bánh trưng xanh làm quà mang hương thơm ngày tết đầy tình cánh diều ven đê trao nghiêng chiều chiều về trẻ thơ khoe áo mới cấp xanh tung tăng tới trường đâu có một miền quê quân dân cùng một nhà mùa xuân trên biên giới sống chắc mùa xuân về em ơi canh trời chim én lượn con tàu trong lưu liên sóng hát bản tình ca canh giữ nơi đảo xa bánh trưng xanh làm quà vang hương thơm ngày tết đầy tình cánh diều ven đê trao nghiêng chiều chiều về trẻ thơ khoe áo mới cắt xanh tung tăng tới trường tung cánh bầu trời cao biên cương biên là nhà trường xa vui xuân mới cánh em